mùng 2 tháng 12 và sau đấy là mình sẽ tiếp tục đưa ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày mùng 3 tháng 12 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé. Giờ đặc biệt thì hôm nay ra 23 nhất to thì ra năm Với lô tô thì ngày hôm nay à, đầu năm và đít 9 thì đều bị câm rồi. Đó, à, cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 05 này, có 78 này, có 02 và 61. Đó, đặc biệt thì ra 23 rồi thì bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua nhá đó cái à, để à, cái lô 80 là ngày hôm nay nổ được cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn à, ngày hôm qua đây mình sẽ tuôn cái đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn nhé thì ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà mình đã được chúc mừng các bạn là ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô vip 80 đó khá là tưng bừng và rực rỡ đây ngày hôm qua mình có bắt cho bạn bạch thủ lô vip 80 thì ngày tám mươi cũng đã nổ rồi đó đã đưa các bạn về vào bến rất là an toàn những bạn mà đã à, trùng máu với mình mà theo cái Bạch Thủ Lô VIP thì ngày hôm nay đã về bờ bến rất an toàn rồi à, bạn nào mà ngày hôm nay ăn được 80 thì các bạn cũng thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chia vui và chúc mừng các bạn nhé đó hy vọng là ngày hôm nay thì mình sẽ soi xét cầu kẹt thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ tiếp nối được về cái cầu này cho các bạn về bờ bến một cách an toàn hơn nữa thì à, ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai mình sẽ tiếp nối được với cả cái đề chạm và cả cái à, lô để cho các bạn có thể về bờ tưng bừng rực rỡ hơn nữa và cô dì chú bác anh chị mà ai đang bị loạn đoạn cầu bí số đang xa bò thì có thể liên hệ với Zalo của mình. Zalo của mình là 0963236194. Đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình. Ở ờ, vì sao mình khuyên các bạn nên vào Zalo lấy số bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian soi cầu này, từ sau giờ quay hôm nay đến tận buổi chiều mai cơ. Mình sẽ có nhiều thời gian để ngồi soi xét để sàng lọc được ra những cái con số và đặc biệt đó là những con số kín thì nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video khá là nhiều. Thì uh, mình cũng đã đưa được rất là nhiều cô dì chú bác anh chị về bờ bến an toàn rồi thì các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số thì có thể liên hệ với mình nhé à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn ạ đây mình hy vọng là ngày mai thì mình cũng sẽ tiếp nối được với cái à, cầu thông này để cho các bạn về bò tiếp ngày mai ngày mùng 3 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 5 và chạm 3 độc thủ đề 353 và bạch thủ vip là 4554 dần đề rút, rút gọn thì mình sẽ có 050 151 252 575 585 030 131 232 343 và 363 đó độc thủ đề 353 và bạch thủ vip là 4554 này từ ngày mai hy vọng con đủ cả cặp nhá hoặc hai nháy ba nháy để có thể đưa các bạn về bờ an toàn thì à, trên đây thì mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn những cái cầu kèo đẹp nhất rồi nhưng mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì nó cũng mang tính rất là tham khảo bởi vì là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 còn sau giờ quay ngày mai bye bye